Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Cubo TV Hôm nay mình sẽ review trò chơi chắc thức bạn Reader Game đua xe máy Ta bắt đầu trò chơi Các bạn nhấn vào tay ga bên tay phải để tăng tốc và bên tay trái để phanh Chúng ta đến nào mua đầu tiên của trận đấu game Ui mới bước vào game đang tay lái đang còn kém nên là đâm vào xe của họ bạn có thể thấy mình đã còn được 60 phần trăm tham được cố lên nào đã về đích dạ đã vượt qua mạng một chúng ta sẵn sàng để bắt đầu sang màn thứ hai nhé chiều có chút mưa và chút nắng nên thời tiết khá khó khăn cho cuộc đua trên trường các bạn nhé để lại chắc chắn vào nhé đây đang đang bây giờ đang ở trong đường khá khó còn là 100 đường giây lộn ra chết Đây, tôi thêm một tay khi nào vượt qua xe tải Ui, không thể nào nhét được, ui Vẫn nhét được, cực tốt Yeah, chúng ta đã qua được màn thứ hai nào Chúng ta chuẩn bị bước sang màn thứ ba mới bắt đầu game game chỉ do con xe vision cho nên tốc độ tối đa chỉ đạt 100 km một giờ Thế là sắp được con này lấy chặn được Cận thêm 25 giây Cố lên còn lấy chặn là nó thôi khá khó nhá yeah vẫn vượt qua được một tập trung một giây cố lên còn có một chút ở đây đích thôi yeah đã xong bằng ba vận động hai nghìn hai trăm bảy mươi tiền đạt đủ tiền mua con xe có tốc độ có phần khối lớn hơn và chúng ta chuẩn bị bước sang mảng 4 với còn có xe Vision tới một buổi chiều một số khá tới tối đèn khá mờ ta có thể hết các bạn có thể hết rất khó để đùa vì đường khá tối xung quanh đèn được bước qua một phần ba trăm đường và tập trung hai mươi hai giây tốc như thế này thì rất khó để đạt còn là không tin ôi đã bị tông dạy đùa tiếp nào đã vượt qua được hai phần ba chặng đường đáng luôn lại có tiền nhanh cố lên còn có một chút thôi hết thời gian Funnel đã không có qua đoạn mạc thứ ba à thứ tư chúng ta phải review xe mới đã đủ tiền mua xe mới luôn nên chúng ta mua con xe KF450T với 3.500 tiền để vượt qua mảng thứ tư thôi